Cảnh báo lừa đảo Đối các bạn đây là chiếc áo hàng thật, chúng ta có 5 giây để chọn. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Đáp án là chiếc bên trái. Khi để cạnh nhau bạn rất dễ thấy, nhưng khi đứng một mình, anh kỹ thuật may chia sẻ cho chúng ta các điểm quan trọng để chú ý khi đặt may áo đồng phục BT mới. 1. Công nghệ in 4.0 hiện đại nhất cho hình in không bị mờ, đứt, gãy, So sánh với chiếc áo hàng giả này chưa mặc đã bị bong logo làm ảnh hưởng xấu xí đến thương hiệu của quý khách. 2. cổ áo hàng giả xiên vẹo một bên gây khó chịu cho người mặc. Đây là hàng thật của thể thao Z tròn đều cho người mặc thoải mái và người nhìn thấy cân đối nữa. 3. May ba lai giúp tăng độ bền gấp đôi so với chiếc áo thông thường. 4 là hàng giả may bị nhăn nhúm các đường phối thể thao đòi hỏi người có kinh nghiệm cao. Ở đây bạn cũng có thể thấy thể thao dép may rất kỹ lưỡng do thợ có kinh nghiệm hơn 5 năm trong nghề. tổng quan một lần nữa những nỗ lực trên để tạo nên một chiếc áo tuyệt vời. Quan trọng nhất là chính hãng thể thao Z có gắn tách cổ, có số điện thoại để gọi hỗ trợ ngay khi cần. Đó, bạn thấy số điện thoại không ạ? À? Và gắn tem bảo hành uy tín chính hãng. Sự thật là chúng tôi luôn vì bạn Hãy chọn công ty may chuyên nghiệp về thể thao để nâng tầm thương hiệu và tăng gấp đôi doanh số. Tadang! Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thể thao Yes. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về đơn hàng hợp tác giữa Thể thao Yes và Sea Gym. À, đây, à, thì à, các bạn cũng biết đội nổi tiếng của Siêu Chim đúng không ạ? À, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái đơn hàng cũng như là công trình mà mình đã gây dựng cũng như là cùng ờ, hỗ trợ với Siêu Chim. Thì thật sự á, mình rất là nể theo rất là nể Siêu Chim ờ, ở ba cái khâu mà tạo hình sản phẩm là thứ nhất nè, thứ hai là lắng nghe ý kiến của BT, à, ờ, thứ ba là kiểm thử sản phẩm. Đó, để tạo ra một sản phẩm ưng ý nhất. Rồi, thật sự theo rất là nể và yếu trong cái khâu mà thiết kế sản phẩm. Đó nên thật sự theo chỉ mạnh về cái khâu mà sản xuất. À, thì mình sẽ chia sẻ về cái góc nhìn à, một sản phẩm bt thì gồm có ba điểm nhấn ha các bạn đầu tiên là cái phong dáng ha anh chị rất là để ý phong dáng ha thì CG rất là chú tâm vào vấn đề này đó nên phong dáng mình là phải ôm ngực ha các bạn để là mình phải ôm ngực đó để tạo cái độ nét cái độ ngực cho bt và thứ hai á, là độ bền về sản phẩm các bạn để ý ha đây về cầu của mình neo nhét ba like ha để tăng độ bền lên gấp ba lần cho cái sản phẩm của mình và thứ hai á, là cái bên hông này thoáng khí nha đó là riêng rất để ý à, để thoáng khí cái mồ hôi bên đây mà không bị ố nách nha đây là cái phần quan trọng thật sự thì mình chia sẻ đây không phải là cái áo đơn giản mà nằm ở chỗ là một sản phẩm trí tuệ ha à, thật sự mình rất là quý và hẹn các bạn ở đơn hàng thành công à, cho công ty của mình đen